chào bạn chào mừng bạn đã quay lại với kênh của phạm minh hoàng hôm nay là sẽ chia sẻ với bạn một chủ đề đó là hai nguyên tắc chính để kiểm soát rủi ro khi đầu tư chứng khoán khi mà mình ờ, bước chân vào cái lĩnh vực đầu tư chứng khoán này nó đã được ví như là một cái nghề đi trên dây tức là mình phải đi thăng bằng làm sao để mình không bị té xuống nếu mà mình té xuống tức là mình bị lỗ và khi mà mình té xuống thì mình cần những cái tấm mà những cái tấm lưới bảo hộ nó ở phía bên dưới tất cả những cái nghệ sĩ ship đi trên đây đều có cái tấm lưới bảo vệ ở phía bên dưới như vậy không chỉ một mà tận hai tấm để đảm bảo an toàn và hạn chế tất cả những cái trường hợp rủi ro có thể xảy ra lỡ mà tấm thứ nhất nó bị đứt nó bị mục hay nó gì đấy thì vẫn còn tấm thứ hai bởi vì sao bởi vì những cái giao dịch những cái những cái thương vụ đầu tư dù mình có chuẩn bị kỹ thế nào đi chăng nữa nhưng nó cũng có thể thất bại bởi những cái sự ngẫu nhiên của thị trường hay thị trường sập hay là sụp đổ hay là như thế nào hay là tự nhiên có một cái tin xấu nào đó mới ra hay một ông nào đó mới bị bắt hay gì đó mình không thể nào kiểm soát được hết những yếu tố đó đúng không thậm chí là những cái phân tích tốt nhất hay là những cái tín hiệu rõ ràng nhất đi cũng không có gì chắc chắn chỉ có một thứ chắc chắn là không gì chắc chắn cả mọi thứ đều luôn tiềm ẩn nguy cơ đâm ra là mình phải tìm cách để loại để gọi là sao lại, để giúp mình phòng ngừa những cái trường hợp xấu thì Hà sẽ chia sẻ về hai nguyên tắc chính để kiểm soát rủi ro thứ nhất là quy mô vị thế giao dịch của mình tức là cái độ lớn khi mà mình mua bán nó là bao nhiêu và thứ hai là vị trí là lệnh cắt lỗ của mình tức là mình cắt lỗ khi mà nó giảm bao nhiêu phần trăm nó có con số không bao nhiêu là hợp lý tài khoản lớn thì bao nhiêu tài khoản nhỏ thì bao nhiêu bao nhiêu là lớn bao nhiêu là nhỏ bao nhiêu là nhiều bao nhiêu là ít đúng không trong video này tất cả sẽ được giải đáp rồi <clears throat> ý nghĩa của nó là gì ý nghĩa của hai cái nguyên tắc này là nó sẽ gọi là cho phép mình mình có thể gặp những cái khoản thua lỗ nhỏ cái điều đấy là cái điều không thể tránh khỏi nhưng nó không làm cho mình bị lỗ nặng dẫn đến mình gọi là không thể đầu tư tiếp được nữa và nó sẽ giúp mình chiến thắng trong cái cuộc đầu tư mà dài hơn à, và vị trí cái lệnh dừng lỗ nó sẽ quyết định cái mức thiệt hại mà mình sẽ nhận là bao nhiêu phần trăm là bao nhiêu tiền đó mình để cái vị trí dừng lỗ mà càng xa thì cái thiệt hại mình nhận càng nhiều mà mình để mình để gọi là mình để ít quá thì nhiều khi nó gọi là nó nó đau xuống một cái rồi nó bật lại lên thì nó đau xuống nó vừa mới chạm cái ngưỡng cắt lỗ mình, bán mất xong rồi nó bật lại lên thì lại tiếp đúng không bạn có biết một điều rằng là hầu hết thiệt hại của tài khoản là do một khoản lỗ rất lớn hoặc nhiều khoản lỗ vừa vừa khoản lỗ rất lớn là một cái nó nó xuống xuống xuống xuống một hồi mà chán nó bỏ luôn gọi là xong rồi là cũng nghỉ đầu tư luôn hoặc là cứ lỗ rồi bán rồi mua lại rồi lỗ rồi bán rồi mua lại lỗ rồi bán cứ liên tục liên tục cứ mua bán cắt lỗ như vậy thì nó cũng gọi là cũng phá hủy cái tài khoản của mình nếu mà mình đầu tư mình tuân theo nguyên tắc quản trị rủi ro thì mình sẽ thoát khỏi những cái giao dịch thua lỗ vì sao vì khi đó mình sẽ có cơ hội để mình đầu tư tiếp mình sẽ có cơ hội mình chọn lựa tiếp thay vì mình chờ đợi mình cầu nguyện mình mong thị trường nó đảo chiều mong cái cổ phiếu nó hồi phục lại những cái đó nó xảy ra nó sẽ khó hơn việc mà mình tự đi chọn một cổ phiếu khác rất là nhiều và những cái chuyện đó nó không nằm trong tay mình còn việc mình chọn cổ phiếu thì nó nằm trong tay mình à. và bạn không biết một điều rằng là thực tế thị trường nó có thể giết mình bằng một khoản lỗ bự giống như là cú cắn của một con cá mập cá mập nó cắn phạt một cái đó là nó cắn nguyên cái tay hay là nó cắn nguyên cái chân những khoản lỗ mà không quá sâu ấy, khi kết hợp lại thì nó sẽ thành một khoản lỗ khổng lồ ví dụ như bạn à, gặp một trường hợp một người gọi là sao lỗ 8% cắt cứ lúc 8% cắt 8% cắt 8% cắt liên tục liên tục liên tục như vậy xong đồng hồ là quay quay lại là lỗ hai ba chục phần trăm luôn những cái khoản lỗ đó thường được ví như là cú cắn của cá piraha cá ở sông amazon ở mỹ mỗi con nó đớp một miếng thôi nhưng mà nó rìa rìa rìa rìa một hồi là còn chơi xương không đó là ý nghĩa của nó là như vậy và Hàn sẽ chia sẻ bạn quy tắc 2% của cái ông Alexander đó trong cái quyển mà giao dịch để kiếm sống á quy tắc 2% có nghĩa là nó sẽ giúp mình gọi là thoát khỏi cái khoản lỗ đó ví dụ ở khoản trước đó mình sẽ nói về mình giao dịch mà mình không dùng lệnh dừng lỗ thì sẽ khiến mình không giới hạn được cái mức thua lỗ của mình đúng không nếu mà bạn mua bán cổ phiếu mà bạn không dùng lệnh dừng lỗ thì mình sẽ không giới hạn được cái mức thua lỗ của mình còn và mình phải biết cái mức độ rủi ro lớn nhất của mình là bao nhiêu cái mức độ mà mình có thể chịu đựng được là bao nhiêu nếu mà mình không biết mình mù quá thì mình không gọi là sao ta chẳng khác nào mình mình nếu mà mình không biết mức lỗ của mình bao nhiêu thì chẳng khác nào mình đi đầu tư một cái cách mù quáng cả đúng không và sai lầm chết người khác nữa là giao dịch quá mức tức là mình mở nhiều cái giao dịch mà cái tổng cái số tiền của nó quá lớn so với tài khoản của mình tức là mình mua cái này mấy trăm ví dụ tài khoản của mình một tỷ đi mà mình mua được ba cổ phiếu xong mình còn dùng margin nữa là nó quá lớn số, số tiền nó quá lớn so với cái tài khoản của mình nó giống như là cánh buồm lớn gắn trên một con thuyền nhỏ vậy thay vì giúp nó đi nhanh khi gặp gió lớn thì nó sẽ lật thuyền luôn nó sẽ làm mình lật thuyền luôn nó là gọi là sao ta ông Alexander ông bảo đấy là cái sự tham lam và ngạo mạn sẽ nhanh chóng thiêu rụi những nhà đầu tư ý ông bảo là mình gọi là mình tham quá khi mà mình sử dụng màn zin đồ các thứ trong khi mà mình chưa cứng mình là con thuyền nhỏ thì mình khoan hãy dùng những cái đó khi nào mà mình cứng mình nắm được cái thời điểm mua bán và mình kiểm soát được tốt và lỗ mình có cái quy tắc đầu tư ngon lành rồi thì lúc đó mình hãy bước chân vào đầu tư mình hãy bước chân vào dùng mặt riêng ok rồi đừng bao giờ đừng bao giờ bạn đặt cược rủi ro hơn hai phần trăm tổng tài khoản à ông Alexander ông đề xuất cái quy tắc quản trị đó là không được đặt cược rủi ro quá hai phần trăm tổng tài khoản cho mỗi lần giao dịch gọi tắt là quy tắc hai phần trăm bây giờ nhá tại sao mình dùng quy tắc hai phần trăm và mình dùng nó như thế này à, bạn hãy lưu ý để xong rồi mình nốt lại để mình chia ra so với cái số tiền của mình và mình thử nghiệm nó tất nhiên là nếu mà thử nghiệm nó là giai đoạn thị trường tốt thôi còn giai đoạn thị trường xấu thì mình hạn chế tiền tức là nhé khi mà vào giai đoạn thị trường xấu á tất cả mọi thứ tất cả mọi công thức tất cả mọi thứ nó không có ý nghĩa gì cả giai đoạn thị trường xấu thị trường giảm thì bây giờ Việt Nam mình chưa quan không thì tốt nhất là mình giữ tiền của mình ok đó và có rất nhiều người sẽ thấy là có vẻ như cái con số gọi là hai phần trăm nó gọi là nó ít quá đúng không nó ít quá nhưng mà ok từ từ đây bây giờ bạn hãy bấm nút chuông bấm đăng ký kênh à để nhận video mới nhất khi hoàn ra video mới tiếp nào rồi mình sử dụng quy tắc hai phần trăm để mình tránh bị cá mập cắn một cái khoản thua lỗ mà gọi là thảm họa đối với nhà đầu tư đó. nó gọi là giống như là khi mà đang đi bơi mà gặp cá mập cắn gặp cá mập nó cắn một phát là tiêu luôn nó cắm cắm cái tay nó cắm vào cái chân mình là xong giống như kiểu là mình đầu tư mà mình bị lõm tới 25 phần trăm là thấy là mệt mỏi câu chuyện nữa chốc nữa mình sẽ chia sẻ tại sao 25 phần trăm lại là bắt đầu là rất mệt mỏi rồi <clears throat> vì mình khi mà mình lỗ 25 phần trăm mình phải lời được 33 phần trăm thì mình mới hoài vốn lời 33 phần trăm dễ hay khó tổng tài khoản nếu mà tổng tài khoản mình lỗ 25 phần trăm thì mình phải lời lên 33 phần trăm thì mình mới thả vốn không dễ một tí nào cực kỳ khó nhưng không đủ à, ví dụ này Đấy, sẽ ví dụ vài cái mức tiêu biểu này. ví dụ nhé lỗ 25 phần trăm thì phải lời 33 phần trăm lỗ 50 phần trăm thì phải lời 100 phần trăm còn lỗ 75 phần trăm thì phải lời 400 phần trăm còn lỗ 90 phần trăm thì phải lời tới một ngàn phần trăm không dễ không dễ một tí nào đúng không và khi mà mình nạn nhân mình là nạn nhân theo kiểu thua lỗ mà nhiều như vậy thì mình sẽ trở nên mất niềm tin mình sẽ trở nên sợ hãi và cách duy nhất để mình tránh cái kiểu mà lỗ nặng là mình phải tuân thủ quy tắc hai phần trăm không bao giờ được lỗ quá hai phần trăm trên mỗi giao dịch cái quy tắc này nó giới hạn cái mức lỗ ở mức mình có thể quản trị được giống như là quản trị rủi ro khi kinh doanh nữa. rồi đi vào chi tiết nào quy tắc 2% nó ý nghĩa là nó cấm bạn đặt cược rủi ro nhiều hơn 2% tổng nguồn vốn cho mỗi lần giao dịch ví dụ nhé ví dụ uh, mình có 500 triệu đầu tư thì lỗ 2% là 10 triệu okay, lỗ 2% là lỗ 10 triệu đây không phải là một số lượng vị thế giao dịch mà là số tiền mình đặt cược vào rủi ro tức là khi mình đầu tư cái này ví dụ bạn chỉ đầu tư khoảng một tức là tổng tiền là 500 triệu nhưng mà mình mua cổ phiếu đó chỉ có 100 triệu thôi thì mình vẫn chịu lỗ 10 triệu là mình phải cắt đấy là theo quy tắc 2% và ví dụ mình quyết định mua cổ phiếu với giá là 40 ngàn và mình sẽ đặt cái mức cắt lỗ là 38 ngàn thì thì lúc này lúc này có nghĩa là mình chịu lỗ 2 ngàn mỗi cổ phiếu tức là mình lấy 10 triệu mình chia 2 ngàn thì mình mua được gọi là 5 ngàn cổ phiếu đó ý nghĩa của nó là như vậy nếu bạn này bạn này bạn chỉ hiểu bạn cua lại và là cách tính cho mình à rồi khi mà mình đạt tới mức lỗ đó thì đơn giản nhất là mình cắt lỗ đó và bạn có thể mua ít cổ phiếu hơn không nhất thiết lúc nào cũng phải mua tối đa mức đó không nhất thiết lúc nào phải mua tối đa có thể mua ít hơn một tí không sao còn nếu mà mình nghiên cứu mình phân tích kỹ càng và nó đang ở giai đoạn thị trường tốt và cổ phiếu đó báo cáo tài chính các chỉ số nó rất là tốt thì mình có thể mua full cái số lượng đó mình có thể mua tối đa cái ngưỡng rủi ro mà mình chịu được à rồi chỉ có cái khả năng phân tích thị trường tốt không thể giúp mình trở thành người chiến thắng được khả năng tìm kiếm những cái giao dịch tốt những cổ phiếu tốt cũng chưa thể đảm bảo cho mình thành công thị trường có rất nhiều nhà phân tích giỏi nhưng mà tài khoản của họ rất là tệ tại vì sao tại vì mình có thể tìm kiếm lợi nhuận từ nghiên cứu của mình nhưng mà mình phải biết bảo vệ bản thân mình khỏi những cái lần thua lỗ khỏi cái gọi là vết cắn của cá mập mình đã từng thấy rất nhiều nhà đầu tư gọi là kiếm được 20 30 phần trăm thậm chí 50 phần trăm trên mỗi giao dịch nhưng mà cuối cùng á tổng kết tài khoản vào cuối năm á họ vẫn bị lỗ vì sao vì khi mình khi mà bạn có một cái chuỗi chiến thắng liên tục mình dễ trở nên tự tin quá mức và mình bắt đầu mua bán những cái lần nó lớn hơn lớn hơn lớn hơn sau đó các bạn thua lỗ lớn là nó quét sạch toàn bộ những lời lời và nó còn gắt nhấn luôn cái vốn ban đầu luôn nó dã man ạ à. Ờ. nên cái quan trọng ở cái quy tắc hai phần trăm này đó là mình phải là một nhà quản trị tiền rộng và mình phải cực kỳ sợ cá mập cảnh hết sức cẩn thận với mỗi cái lần mà mình phát hiện ra thua lỗ một cái hệ thống giao dịch tốt sẽ mang lại cho bạn lợi thế trong dài hạn tức là sao nhưng mà trong ngắn hạn mình sẽ phải gọi là mình sẽ phải đối mặt với những cái gọi là ngẫu nhiên của thị trường và đặc biệt nếu bạn để ý đặc biệt kết quả của mỗi cái lần mà mua bán cổ phiếu của mình nó riêng biệt nó cũng giống như tung đồng xu vậy sẽ có là lời là lỗ và khi mà mình gọi là mình mua bán cổ phiếu một cách chuyên nghiệp thì mình kỳ vọng cái lợi nhuận vào cuối quý ấy, hoặc là vào cuối nửa năm ấy. mình kỳ vọng lợi nhuận vào lúc đó chứ không phải là ngay lập tức chứ không phải là ngay một lần mua bán nếu mà mình đi mình hỏi những cái người mà mua bán chuyên nghiệp luôn mà hỏi là liệu anh ta có chắc là kiếm được bao nhiêu tiền ở cái lần mà mua bán tiếp theo thì không ai dám gọi là trả lời câu đó cả họ sẽ trả lời không biết hoặc là đoán đại một mức nào đó thôi chứ không có gì chắc chắn ở đây cả đó đó là cái lý do quan trọng tại sao mình phải sử dụng lệnh dừng lỗ để ngăn những cái giao dịch mà thua lỗ nghiêm trọng ảnh hưởng đến tài khoản của mình ừ. ok thì ờ, phân tích kỹ thuật mình có thể xác định cái điểm đặt lỗ ở đâu cái điểm mà cắt lỗ ở đâu nó sẽ giúp mình hạn chế thua lỗ trong mỗi lần giao dịch và cái quy tắc quản trị tiền nó sẽ quản trị nó sẽ hỗ trợ mình quản trị toàn bộ cái tài khoản của mình đó cái quy tắc 2% là cái quy tắc chung nhất để mà giới hạn mức độ rủi ro trong mỗi lần giao dịch của bạn không vượt quá 2% tổng tài khoản nhớ nhé 2% tổng tài khoản dù bạn mua cái số tiền đó là bao nhiêu thì cũng không được vượt quá 2% tổng tài khoản và quy tắc này đã áp dụng cho số tiền có trong tài khoản của mình nhưng mà không tính gọi là tiền tiết kiệm, tiền vốn bất động sản nha đây chỉ tính mỗi tiền đầu tư chứng khoán thôi cái cái nguồn vốn tính là cái số tiền mình bỏ ra để giao dịch đấy nếu mà mình có nhiều tài khoản như là tài khoản cổ phiếu này tài khoản phái sinh này tài khoản ờ, các thứ tài khoản khác forex các thứ khác thì quy tắc 2% là áp dụng cho từng cái tài khoản riêng biệt và nhiều người nhiều người những người ít kinh nghiệm thì sẽ bảo là trời ơi tài khoản ta nhỏ xíu 2% nó thấp quá đó một vài người hỏi là liệu 2% có được tăng lên không khi mà mình cảm thấy tự tin trong mỗi lần mình mua bán cổ phiếu thì bạn có biết cái điều đó nó giống cái gì không nó giống như là mình kéo dài sợi dây trong cái trò chơi nhảy bung ghi ấy, nhảy bung ghi nhảy bung ghi mà cột hai cái dây vào chân xong nhảy từ trên một cái kiến trúc cao cắm đầu xuống đất nếu mà dây càng dài thì khả năng nguy hiểm càng cao đúng có những cái trường hợp mà người ta nhảy cái dây xuống xong rồi nó giã lần nhất nó giã lần hai nó quấn vào cổ một cái rồi xong lên đường luôn đó cái chuyện mà hoặc là dây dài quán sát xuống đất nó cực kỳ nguy hiểm khi mà dây càng dài độ rủi ro càng cao rồi bạn có biết là những cái nhà giao dịch chuyên nghiệp những cái người mua bán chuyên nghiệp họ họ nói rằng hai phần trăm là thậm chí là quá nhiều luôn à, có những anh bạn đó ông bảo là tao không muốn lỗ hai phần trăm với một triệu một triệu đô chứ không phải là một triệu Việt Nam đồng tại vì bởi nhá một cái giao dịch hàng ngày mà một cái lệnh mua bán mà lỗ hai phần trăm của một triệu là nhiều lắm chứ không phải ít đó rồi có những người họ những cái người mà quản lý quỹ lớn á, họ không bao giờ đặt cược rủi ro nhiều hơn 0,5% và họ cố gắng họ chỉ ở cái mức 0,5% hoặc cùng lắm nâng lên 1% tức là cái mức rủi ro khi mà số tiền càng lớn mức rủi ro họ càng hạ xuống thấp hơn có thể đâm ra lời khuyên đơn giản nhất là cố gắng đừng bao giờ vượt quá cái mức 2% tổng tài khoản nó hãy ghi lại số tiền tài khoản vào ngày đầu tiên của tháng sau đó sau một tháng hay sau 3 tháng đầu tư thì số tiền nó còn bao nhiêu ví dụ khởi đầu mình khởi đầu với 100 ngàn đô đi khoảng 3 thì mấy tỷ đó đúng không xong quy tắc 2% cho phép mình đặt cược rủi ro tối đa là 2 ngàn là khoảng đâu đó 46 triệu á đó. đó rồi nếu mà mình có khoảng một quý 3 tháng mình mua bán tốt mình lời thêm được gọi là 5 ngàn nữa là 105 ngàn thì lúc này rủi ro của mình hai phần trăm nó tăng lên nó tăng lên là bao nhiêu tăng lên là bao nhiêu lúc này nó tăng lên là mình sẽ rủi ro mình sẽ chịu được được là 2.100 đô nó tăng lên một xíu một xíu và nếu mà mình có một quý gọi là gọi là đầu tư quá tệ đi nó giảm xuống còn 95 ngàn thì quy tắc 2 phần trăm lúc này cái rủi ro mình chịu được chỉ là 1 thôi. lúc này mình phải hạ xuống không phải là 2 ngàn nữa chỉ còn 1 chín thôi đó nó tạo ra một cái liên hệ giữa cái quy mô số tiền của mình với cái mỗi lần giao dịch của mình để nó đảm bảo cái hai phần trăm vì sao là hai phần trăm vì sao thì đừng bao giờ để mình rơi vào một khoản lỗ lớn đấy là cái quy tắc sống còn cái quy tắc quan trọng nhất khi mà bạn đầu tư tài chính vì một khi rằng một khi lỗ lớn mình sẽ phải làm việc cật lực cật lực cật lực để đạt được cái tỷ suất sinh lợi cao thì mình mới quay lại được cái điểm xuất phát của mình đúng không nếu quả lỗ của mình là 50% thì mình phải gấp đôi tài khoản mới mong là hòa được vốn gấp đôi tài khoản dễ rất khó chứ không phải là đơn giản đó là lý do tại sao 2% nó cực kỳ quan trọng lắm nếu mà mình lỗ 2% thì 10 cái lần lỗ liên tiếp 10 giao dịch thì mình mới lỗ có 20% tổng tài khoản mức lỗ 20% nếu mà bạn đầu tư giỏi bạn có thể gỡ lại được bằng cái mức là lời 30% đó là cái đó là cái có thể đạt được còn nếu mà cao hơn nữa thì nó cực kỳ khó à rồi đó vừa rồi Hồng vừa mới chia sẻ bạn về cái quy tắc hai phần trăm có thắc mắc thì hãy comment dưới cái video hãy, hãy bấm like comment thanh giúp Hoàng chia sẻ nó bạn muốn Hoàng làm video về chủ đề gì hãy comment dưới xin chào hẹn gặp lại